ngon, ngon quá Ui. Mà sao là mơ à? Em mơ, anh mơ cái gì? À, ôi trời, hôm nay trời nóng nóng quá đâu dễ giá mà có một cái kem ở đây ăn thì tốt đến mấy em nhỉ ừ. à, à, à em có muốn ăn kem không trời nóng thế này em cũng muốn được được ăn kem thế anh thế anh làm cho em một cái kem nhá em đồng ý bây giờ mình sẽ làm kem cho em mình nhá các bạn nhá nguyên liệu gồm có trái xoài thứ hai là sữa chua còn thứ ba nhá các bạn nhá là sữa đặc cái cuối cùng là khay kem khi chúng ta làm khay kem xong chúng ta sẽ bỏ vào bốn cái này nhé các bạn nha Đấy, bây giờ mình bây giờ đầu tiên là mình sẽ bỏ quả xoài trước Nó là chúng ta phải bổ cụm vào không thì sẽ đứt tay đó các bạn ạ được rồi bây giờ, bây giờ cái thứ khi chúng ta đã bổ được một nửa xong rồi bây giờ mình sẽ bỏ những cái này ra rồi, sẽ bổ các bạn ạ Bây giờ xong rồi nha các bạn nha Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào máy xoay sinh tố là Các bạn nhớ chú ý vậy xoài các bạn đã không tính xét não rất là lãng phí các bạn ạ Được rồi, bây giờ em sẽ hộ anh cắt nửa xoài cuối cùng nhé. Rồi, cảm ơn em. và bây giờ à, mình sẽ giúp em mình cho cho những hai hai trái vào đây nha các bạn Được rồi, bây giờ xoài của chúng ta ra làm xong rồi nha các bạn nha Được rồi, à, mình sẽ đi rửa tay tí Và em của mình sẽ hộ mình nhá Anh đi rửa giờ thì mình sẽ cho thêm sữa đặc vào nhé Vì nó đặc lên mình sẽ thổi ở trên đây xuống Vậy là mình đã à, Bây giờ mình đã quay trở lại đây Bây giờ chúng ta sẽ đậy lắp vào nha các bạn nha Bây giờ mình các nút linh tinh thì máy sẽ hỏng lốc các bạn ạ bỏ cái này và cho bốn chiếc cúc này cho lên ngăn đá của tủ lạnh rồi chờ vài tiếng sẽ có một cây kem mát lạnh và cực hấp dẫn nha các bạn nhé để em phụ em một à, anh một tay nhé thôi em không cần đâu wow, mùi rất là thơm xong cây bốn cây kem rồi nha các bạn nhé chúng ta chỉ việc cho lên tủ lạnh và và sẽ được thưởng thức những món kem này thôi nha các bạn nhé xin chào các bạn mình là anh em mình đã quay trở lại ở đây với những chiếc cây kem thật mát lạnh bây giờ trước khi ăn thì chúng ta cần phải xả nước vào những chiếc cây kem tươi ngon này để đá lúc tan ra ngoài nhá được rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ăn thôi